Chào bạn, tôi Kevin Nguyễn chuyên đào tạo F&B Chiến. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu các loại đồ uống, các loại trà, trà sữa, hồng trà, lục trà, các loại soda, kỳ, rất là nhiều các loại đồ uống khác. Kevin Nguyễn muốn giới thiệu đến bạn một khoa về dịch vụ kinh doanh mình của trà sữa và trong khoa bài, Kevin Nguyễn phát triển thành những video giới thiệu và chi tiết giúp bạn có thể nhanh chóng làm chủ về mặt nghiệp vụ để bạn có thể bắt đầu kinh doanh của mình và sau khi bạn học xong chương trình này thì bạn biết cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào cách bảo quản các loại nguyên liệu và các trang thiết bị biết cách pha chế ra các loại nước cốt và từ đó pha chế ra các loại đồ uống như trà sữa trà sữa các tinh khác nhau trà sữa topping các loại kem và các loại hồng trà lục trà và pha chế ra các loại à, trà hoa quả khác nhau đặc biệt hơn nữa bạn sẽ được đồng hành cùng các thành viên trong suốt quá trình bạn làm chương trình này cũng như là bạn sẽ được sử dụng hoa quả một cách trọn đời và bạn có thể học từ đầu từ khi làm bạn có thể sắp xếp được thời gian và nếu bạn quan tâm đến hoặc là thì bạn có thể nhấn nút đăng ký nhấn nút tìm hiểu thêm để lại thông tin của mình ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phỏng vấn đề bạn và trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tuần này hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu những vụ kinh doanh mục và chân sự